Xin chào các bạn đến với khoa học lập trình phong ảnh với nền React.js cơ bản. Thì bữa hôm nay là buổi 12 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm component ở trong React và sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, làm demo và sử dụng cái component. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu component là cái gì. Thì à, trước khi tìm hiểu về component là gì thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cấu trúc của một cái trang web. Thì ví dụ như bên đây là một cái à, hình minh họa. Thì ở chương trình duyệt thì ví dụ như đây là một cái minh họa về một cái trang web thì trên một trang web thì trên cái trang giao diện người dùng thì nó có thể chia thành nhiều cái component khác nhau ví dụ như là header này body này menu sidebar rồi phần mềm content vân vân nó có thể chia thành rất là nhiều cái component khác nhau như là component cha component, component con vân vân thì uh, trong đường React thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái khái niệm là component tức là component tức là ở trong một cái giao diện lớn phức tạp thì chúng ta sẽ chia thành uh, các component nhỏ khác nhau để cho chúng ta dễ quản lý thì đây là một cái bên uh, phải này là một cái cây uh, ờ, component thì ví dụ như chúng ta có một cái component root là component app chẳng hạn rồi sau thì chúng ta sẽ có các component con như là head body rồi ờ, trong body thì có thể có rất là nhiều cái component con khác nhau đó thì đây là cái hình ờ, minh họa về cái component ngoài ra để mà tìm hiểu thêm về component thì các bạn thể vô cái trang react.js.org vô mục doc rồi các bạn vô cái mục uh, main set rồi các bạn vô cái mục uh, component and drop này thì ở đây thì nó cũng có giải thích cái, cái component này thì cái cổng văn bản này sẽ cho phép các bạn phân chia một cái à, giao diện người dùng à, phức tạp thành các à, mẫu nhỏ độc lập và có thể tái sử dụng và mỗi cái mẫu mỗi cái mẫu nhỏ này thì nó là một cái phần riêng biệt các bạn cứ nghĩ suy nghĩ như vậy và ở đây thì người ta chỉ giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm Commandant thôi còn nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái Commandant AI thì các bạn hãy do cái link này và đọc và tìm hiểu sâu hơn thì bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại cái component là gì thì component là các à, thành phần riêng biệt mà các bạn có thể sắp xếp và tái sử dụng để xây dựng nên một cái à, trang giao diện người dùng rồi à, ở trong source code thì cái component này nó là các JavaScript function và các function này thì nó sẽ nhập vào các đầu vào gọi là drop các thuộc tính thì cái cái phần về drop này thì tôi sẽ giải thích sâu hơn cho các bạn ở về ở, ờ, ở cái buổi tiếp theo là cái buổi 13 tìm hiểu về drop đó rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về à, các kiểu component thì ở à, trong React thì nó sẽ có hai cái kiểu à, component đó là function component và class component thì đây là cái cái cú pháp của hai cái kiểu này thì cái kiểu function component thì thường nó sẽ bắt đầu bằng cái từ khóa function theo là cái tên function và cái mấy cái param là mấy cái thuộc tính mấy cái drop sẽ truyền vào như vậy rồi theo thì nó sẽ return về cái các element còn à, đối với class command thì nó sẽ bắt đầu với lại từ khóa class đối theo là tên của cái command, đối theo là extend đối theo là nó có extend từ cái react command như vậy và nó cũng có cái à, có cái hàm render và nó sẽ return về à, các uh, enablement ở trong này đó thì uh, bữa trước là buổi 11 là cái buổi về DOM và virtual DOM thì tôi có hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái command demo trên test thì cái command demo trên test này thì nó là một cái kiểu là function command và nó bắt đầu bằng cái từ khóa là function thì ngoài ra thì cái kiểu function này thì nó còn có cái kiểu nữa gọi là arrow function thì nó bắt đầu bằng từ khóa con thì hôm nay tôi sẽ đi tạo ra một cái command với lại cái kiểu arrow function chẳng hạn như là trong này tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là chẳng hạn như là arrow function đi component .js hoặc là jsx thì tôi sẽ tạo ra cái uh, component này như sau thì tôi sẽ bắt đầu với lại từ khóa con này tiếp theo là tên của cái phần function này ví dụ tôi cho là ở đâu ờ, phần function của bạn này rồi theo là bằng này rồi theo là cái bên trong này thì có các drop ờ, chuyển vô này property chuyển vô rồi theo là cái số mũi tên và số uh, vật nhọn mở đóng vật nhọn các bạn tiếp theo tôi sẽ có cái ờ, return chẳng hạn như là trong này tôi sẽ return về cái thẻ H1 đi chẳng hạn như là tôi có chữ test là demo arrow function của một lần rồi cuối cùng thì ờ, ở bên dưới này thì tôi sẽ có cái tôi sẽ có cái export à, ra cái command này thì tôi sẽ có cái à, syntax này export này default này rồi theo là cái à, tên của cái command này arrow function command này đó tôi cho say này rồi theo tôi sẽ đi gọi cái command này ở trong cái file index.js để sử dụng này chẳng hạn như là chỗ này tôi sẽ có thẻ br này rồi theo tôi sẽ gọi cái uh, arrow function command này tôi tôi vô say này tiếp theo tôi sẽ có lệnh uh, gian tạt để tạt nó lên này thì nó đang bị báo lỗi ở NAN 14 tôi sẽ đi kiểm tra lại à, cái này là tôi uh, chưa import rồi tôi sẽ import rồi này đó tôi sẽ import nó rồi như vậy rồi tôi đi cho xây này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi uh, đó thì bây giờ nó đã thay đổi lại tôi à, có cái chữ test demo phần function như vậy đó thì cái cái cái ở đâu phần function này thì nó cũng là một cái kiểu ờ, viết code khác thì nó cũng tương tự như cái kiểu ờ, cái syntax ờ, bắt đầu bằng với lại từ khóa phần function thì cái từ khóa phần function này thì nó sẽ gọn hơn đó thì các bạn có thể lựa chọn hai cái tùy chọn này để mà viết cho cái trường hợp function component rồi tiếp theo thì à, ngoài ra thì có cái trường hợp là cái class cầm lần thì bây giờ tôi sẽ đi demo tạo ra một cái class cầm lần cho các bạn xem thì chẳng hạn như là tôi sẽ có cái à, file là class cầm lần .cs chẳng hạn rồi cái class cầm lần thì nó sẽ bắt đầu với từ khóa class này đối theo là cái tên của lần là class cầm lần này Đây, tôi sẽ cho nó cái tên à, như vậy rồi theo là tôi sẽ có cái intent này và cái từ cái thằng à, react.component Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ có cái à, hàm render. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái uh, return ở trong này. Ví dụ ở trong này tôi sẽ tương tự tôi cũng cho cái h1 đi. Chẳng hạn như chỗ này tôi cũng cho là demo class của lần. tôi sẽ cho xây này rồi tiếp theo tôi quay lại cái file index.js và tôi sẽ gọi cái uh, ờ, component này vô tôi sẽ gọi cái class component này Đó, tôi sẽ import cái uh, class component vô này rồi tôi sẽ nick cho xây này thì nó đang bị ao lỗi ở bên cái class một lần này tôi cần phải import cái uh, ờ, React rồi này tôi sẽ import cái ờ, React này rồi này tôi sẽ copy chỗ này qua này rồi tôi cho xây này rồi thì nó bây giờ nó đang báo là cái cái uh, component này của tôi nó chưa được export thì bên chỗ class component này tôi cũng phải export nó đây đây tôi sẽ export à, tôi copy chỗ này này export default này đây tôi sẽ export default ra cái class component đây đó rồi tiếp vô xây này đó thì bây giờ nó hết nỗi rồi bây giờ tôi sẽ lên UI và tôi à, kiểm tra lại này đó thì bây giờ các bạn thấy nó sâu lên cái test là demo class component này đó thì à, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái khái niệm component ở trong React và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn à, về, à, demo về tạo và sử dụng à, cái hai cái kiểu component là function component và class component đó thì các bạn chủ yếu là cái cái function component thì nó sẽ có hai cái kiểu đó cái kiểu bắt đầu với lại cái syntax là bằng cái từ khóa là function này hoặc là cái kiểu thứ hai là cái kiểu uh, arrow function thì nó sẽ bắt đầu bằng với lại từ khóa con như vậy và cái kiểu component thứ hai là cái kiểu class component thì cái syntax của nó như vậy đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm prop ở trong cái thằng React đó hẹn gặp lại các bạn ở các ờ, buổi tiếp theo thì ở ờ, buổi tiếp theo là cái buổi 13 ờ, thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm prop ở trong thằng React thì hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo